kia thính thằng lòng kia thính vừa gọi là mà chắc biết tao với ngay chia tay rồi quá gắt em thì đủ quá tất nhiên rồi cái ngày lồn gì nó chả nói chuyện với con an con an nói với nó chứ đâu đỡ tay cái hai đứa điện mẹ vừa mới vừa mới chia tay cái điện mẹ sáp lại gần nhau liền á má một túp lời chanh hai quả tiên vàng gì con mẹ <laughs> mẹ lo lâu thì có những câu điệp mẹ hay lắm hay hay phải lo luôn quá em chỉ sợ là hiếu sẽ tự tử ờ, ừ, chưa thấy đâu ba dán liên tiếp đều reroute hết luôn mà năm thằng reroute hết luôn ba dán thắng liên tiếp luôn thế mới đỉnh mà trận đó có bỏ ờ. mèo quay lại giáp giáp ừ. anh nhớ luôn mà má ba mình đánh giáp ờ, ờ. em có quay lại đó đúng em rồi, có quay lại mà nhưng mà xem xem xem xem xem đủ bên kia cũng có virus nha các bạn cẩn thận nha bên kia nó có virus đó lại các mình cẩn thận nha bên kia cũng có đó em dùng súng của ác rồi này <laughs> mấy bạn nhớ cẩn thận bên kia nó cũng có virus đó ừ, anh muốn xài súng của ác rồi má cái nòng rùi của ác súng khó nhắm luôn rồi giờ này làm như má em mua thích được bút fps hay gì rồi Trời, Má tao toàn, tao toàn, tao toàn chơi 40 không à ba Bình thường tao, tao mà không quay là nó lên tới 160 Mỗi lần quay nó còn có 100 Má mình cầm vô cái cây gì mỗi có gì vậy? Má khó, khó nhìn vô bên trong rồi lờ luôn Mày có cái nòng mà, mày có cái nòng A-Cop á, mày nhìn vô bên trong dễ mà Cái này má mày không có nòng A-Cop mày có nhìn dễ rồi Má xuất sắc luôn, đủ nó rớt rồi mẹ trận này thắng được này đủ thôi thôi thôi ừ chết rồi đừng cho nói đéo qua trong phòng á ba thằng trong trong ờ, cái phòng kế bên cái sai á à, có cho cái nhà ba hàng nữa đó luôn á ngay chỗ anh vừa mới slot cái ba hàng đó luôn ok mấy là ta để để phá bức tường ta thấy anh rồi thấy mà đang ngồi ngay dưới thanh niên luôn mà thanh niên không thấy mình full chết rồi nha tao sao ngoài mình tập có thể Pu chết rồi Ờ nghe, ê, bé, nghe đó, nghe đó luôn á, trong phòng có luôn ba thằng nữa Thấy không, thấy không, thấy không? Ừ. Thấy, thấy, thấy Nằm hết nhảy quá Nó nằm xuống rồi, nằm xuống rồi Mà đi chết rồi, mà hiểu bắn rồi Không, à, tao bắn chết rồi, không ba ui cứ nghe tiếng mình súng mình đi tự mình bắn mình đi rồi đéo hiểu sao đổ máu mình boss cái chục lần mà vẫn đứng đó cho mình, spot đó đỉnh lên đỉnh lên đỉnh lên không chết bạn nào luôn yeah. đổ máu mình đứng má mình má mình đứng yên đó nó đi thôi à, à con thang bên kia hả cổng chính nha cái cổng mà nằm dưới đất đây đó nãy mà anh tính nhờ kia chạy lên đục cái lỗ để nhìn cho nên mà anh mới kêu cầm rút chứ không phải kêu cầm rút không đâu ba tại em lại em biết đục lỗ qua lỗ đâu cái lỗ mà thường hay anh với em hay đục à, rồi, rồi, rồi, biết rồi, biết rồi, biết để cánh để canh cái cửa chính á nè nó đi cửa chính nè ủa nó đang ngoài này hả ừ nó đang một thằng ở ngoài cửa chính nè đó nó vừa mới vô cửa chính là anh đập nó luôn á nó đi gara nha gara vô nữa gara đó bây giờ thấy là nó bắn đâu rồi không nào spot rồi nó trên cầu thang anh còn à, cầu còn chính hả đó cái cầu thang là em boss à con gì à con gì à hoang đi xuống á Trời má Boss nó trước luôn vậy mà không chết À Chết rồi, ác chết rồi, ác chết rồi Nó chết rồi Ngoài ra á, ra hết luôn quên nó, nó Rồi, ờ, nó, nó nhảy cái lỗ xuống đây cho nó Ồ Chết mẹ ở trong ở trong ở trong ở trong ở trong ở ờ, ờ, này ngoài ờ, ra đá luôn điện tháo cửa hả má sao mày chết được hai gì beo lỗi tao lỗi tao lấy cái súng cái lắp cái súng vô má bắn bánh sáng luôn lục lỗ đó rồi sensor activated sao tiếng uh, sao mày thấy rồi này thấy rồi tì lẹo quá Ê, cái con này nghe nhức đầu á, nó cứ là à, nó đứng đây là đứng đây là vậy ba ôi lộn đâu vậy thôi mai còn hang chính á còn hang ngay ờ đúng rồi đó, đó, đó, trời má thôi <laughs> nice, nice. đủ vài cái súng vài súng không bay không rác Đâu má nó biết lẹ vậy Trời đủ mấy Nhắm ngay đầu rồi mà bắn giật quá Nằm bắn giật quá bắn không được Tụi mẹ cầm cái súng đó bắn dạ. Đứng ngay cạnh cổng sắt đó Hiếu Đừng, đừng biết nữa, đừng biết nữa, thiếu vô trong Thấy đâu rồi mẹ ơi Nó ở cửa chính hết á Có có mấy thằng lên lầu rồi có một số thằng lên lầu rồi hai thằng lên lầu hai hai thằng lên lầu hai thằng lên lầu ê đừng có kiếm ê ê đừng có giết ô phải lộn đây nè đây nè đây nè còn thằng nữa còn thằng đó nữa trời má bắn gì mà mẹ trời bắn vậy mà nó không chết trời vậy nó không chết thôi kìa nó đứng vậy kìa ôi phải em thắng luôn Cắn luôn, điệp mẹ hay Mình gặp cái bị tới cái mang cục này nó không có ngắm được Mỗi lần ngắm nó hơi phê Nhìn vô trong nó tối thui Ờ, trong đó, trong đó, trong đây có nè, có nè Má chết tôi luôn Đứa nào đục cửa vậy ra ngoài vậy? Má cầm cái kill clip nữa chứ Ờ à, đây đây chúng Thấy mày rồi rút à Ôi, là... rút rút rút chịu vòng luôn mới ghê lần ngồi cái rút mà chịu vòng có bà tôi và bà tôi nè giờ có xử không thu sướng rồi ba ê ê có cái camera hay là có cái gì của thằng Valkyrie phải không nó mới bóp tẹt em kìa để ờ, coi chừng camera bên ngoài nữa đây đã quăng quả flash ban xuống vậy ê ngay chỗ ờ, ship hay beo có có có cái có, ờ, có trong này nè có cái um, có cái cục gì ấy wifi á mêu rồi phá phá rồi phá rồi phá rồi phá rồi ừ cái con trôn của anh đứng luôn rồi rồi lên lên lên lên từ từ nó hùng không tưởng nào Bakery trong này Bakery Bakery Bakery Bakery Bakery thêm, thêm cục wifi nữa thôi lên luôn không lên luôn nó hình như nó trên side hết luôn rồi em cho tôi mà trái phải em trái phải hai thằng trong trọng hai thằng nằm trái phải bên nào không có chưa trời ơi má nghĩa ơi trong phòng hết nghĩa trong phòng hết luôn trong phòng hết luôn á quăng trái bom rồi chết mẹ liền á gì gì rồi nó sâu sâu sâu à, nó sâu sâu nó thủ trong phòng hết rồi nó thủ trong phòng hết luôn à thấy rồi bắn nó kịp nó biết tôi trước rồi chết hay lắm đi hiếu hiếu nghe do ông người hiếu cái, phòng tắm nó nhìn ra kìa hiếu thằng kia chết không để gì nữa vậy ba Jeez, tự nhiên cháu thực sự cái quái đó Má thấy phù rồi Nice em Mở cửa, vùng này thì đóng cửa thu sẽ ngay phòng tắm à Ủa, ở điểm, ở điểm A khó không? À, a, có A bên đây là A với một thứ Nhưng mà A gì nó đục, nó đục thông qua kia rồi, giờ muốn qua đi A nó phải chạy không Má, em cầm bom rồi ba Rồi, thấy có thằng này Hôn, để trong nhà tắm Tossing cam nha. B đéo có ai mà, à đéo có ai á à, à, ừ, đặt A dễ hơn mà A dễ hơn mà ô nhưng mà nó, nó nhìn thẳng qua bên kia luôn á nè bên phải nó chặn, trái bên em trái em có một thằng á spot cho nè nè đó một thằng á bu bu bu này trong nhà đấm á nhà đấm một thằng bên trái em nó bèo nhìn cái spot đi bèo chết chưa chết chưa chết rồi đặt đặt được không đặt ờ. được không rồi rồi anh với em vô canh đi cho bé nó đạt quá còn một thằng trong nhà tắm một thằng trong nhà tắm rồi rồi Rồi rồi, cứ, cứ canh cái đường để cho nó chạy ra khỏi nhà tắm á Ok ok, em đứng canh bên này rồi Rồi xong Có một sự spot không hề nhẹ thiếu có chừng thiếu thấy nào rồi nó đứng nó cầm cao nó đứng sau bức tường nè nè bố còn đang đứng mà đéo lại nó là tao đéo trên thôi ơi có một cái xe có một cái con một con ron nó mới chạy qua kìa trên lầu ở trên lầu á ê đủ nó bắn trúng luôn mày tao bắn tao nhắm nhắm nhắm cái chân nó hồi trúng nó luôn cái chân nha có chân nha bên ngoài khúc này nè ngoài bell nghe tiếng đập cửa đừng đừng đừng biết đừng biết đừng biết what the fuck sao chết vậy ủa sao chết vậy sao đi sao đi tigo vậy để chết vậy Ash bên kia ra dính rồi dính rồi dính rồi dính luôn ngoài cổng chính là nghĩa rồi rồi rồi ôi lắc đưa còn thang nè tao biết nên là bắt nó còn đây còn thang cái quỷ đồng phát what the fuck what the fuck à đụng máy vô tán ngay đầu luôn chứ mới tiếp tục chứ Điếp mẹ sao lồn Cậu than còn á Rứa đi đây rồi, không không còn hay chết rồi, bắt bi giết rồi Rứa bên ngoài, bên ngoài Bị chết rồi Bắt bi chết rồi, giết rồi Hồi chừng nó vô hướng của em á Hướng nào? Mẹ nhiều hướng quá Nhiều hướng quá Hướng em mà nhiều hướng quá Đây đây đây đây Đây đây đây đây tới mày rồi nạp đạn mày bắt trước hả mày bắt trước mày bắt trước hả mày không thấy anh nữa không thấy anh biết biết ngay <laughs> như đông cái tay hay bờ lời bây giờ cái đây mà bên nào giờ bên nào giờ BK chỗ nào mà em thầy nghĩ cái tường nó sẽ bị đục á rồi đục mày giờ mày mày mày cây có một chỗ à. còn chỗ còn lại thì là đương nhiên nó phải đục ngay chỗ đó rồi ba thì giờ đánh thôi sao giờ ừ <laughs> má đứng như mày là chết mỗi thằng con gói cái chết cái đây cây cửa gỗ hết đi Đây, đó đây bên này là má đứng như cái chết rồi khó lòng mà an toàn sống sót được đây đây tóm luôn có cho chi nhẹ nó đi hướng kia á nó đi hướng này là em đóng luôn á đóng luôn á thôi được một đó vô rồi, đã vô rồi, đã vô rồi phiêu đã gục ủa em em đục cái này hả beo không không không phải em rồi thấy một bé cửa cửa bể anh nghe tiếng đu dây trên lầu nha cửa nè cửa cửa chính nè cửa chính là cửa chính là ngay cái cửa ngay rồi cửa sổ luôn á chính nè chính nè B lắc B lắc B lắc B áp nữa áp nữa mới chạy ngang qua mới chạy ngang qua kìa đấy team mình OB bởi cái đấy bắt bi một nè team mình nổ má team mình toàn việc kill luôn mà nổ má bắn ghê rồi ơi ngay đây nè ngay đây nè ngay đây nè nó bắn từ trong ngoài vô á em đi bọc đường vòng ô đây nè sau beo rồi đằng sau beo rồi đó đây chính là cầu thang nè sẽ bắn được không sẽ bắn được không nice <laughs> yeah không ai ờ, không ai kia chết này bốn thằng virus đều sống <laughs> nice đỉnh liền máy còn máy còn đúng hai viên luôn mà có có hai like cho ship rồi Má cậu đúng hay gì cục cục Má ghê thiệt Ủa anh làm gì vậy anh Hiếu? Có gì Có boost ra, có boost Boost đây nè Đây em có nè Boost nè Boost, đó Rồi, ok, ok ở lầu dưới hả? đấy có trong phòng ở trong phòng đây em coi trong phòng ơi nó ngay dưới, dưới nó ngay dưới anh luôn nè nghe tiếng nó hoài luôn nó nằm mà ngay dưới chỗ đang canh đây đặt bom luôn nha không có ai hết mà em đặt đi em đặt đi canh chỗ này nha đặt đây đặt đây đặt đây canh ra thì phải có thấy cái đầu đó rồi mà vẫn để có cái góc bị bắn đó mà ra đi em chạy ra rồi chạy ra rồi ờ còn thằng ở đây nào đủ hai cái đầu mẹ rồi dễ ai nhiều tập có ai lú hả anh này rồi anh giết hết rồi đâu ai đâu có mà ủa nãy đâu mới có bốn mạng hả